Đối trước Phật đài thành kính dâng nén tâm hướng chi thành đánh lễ mười ba hành đầu đà khổ hạnh cao quý mà tôn giả đại ca diếp đã nghiêm cẩn hành trì. Chúng con nguyện vâng theo sự chỉ dạy của Sư Phụ tinh tấn tập thực hành các pháp đầu đà, cầu thánh quả giải thoát nguyện cho Pháp Phật trụ dài ở thêm ở thế gian, muôn loài lợi lạc trời người phát khởi thiện tâm tin nhân quả kính tín tam bảo phát nguyện tu hành theo chính pháp của Phật để được lợi ích hạnh phúc an vui. Chúng con xin thỉnh hết thảy chư hộ pháp chư chúng đã phát tâm Bồ đề chư thiên chư thần, các vong linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tu tập tại chùa. Các chúng có hữu duyên với Phật pháp vẫn tập về đây nương đức chúng tăng nghe kinh thính pháp giác ngộ tu hành khởi tâm hoan hỷ ủng hộ cho pháp hội đàn tràng được trang nghiêm thanh tịnh chúng con ngưỡng nguyện tam bảo thường trụ ở khắp mười phương tử bí quang giáng đạo tràng chứng minh gia hộ nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô thưởng gia hộ bồ tát nam mô thưởng gia hộ bồ tát ma tát niệm hòa vi ờ, tiêu ơi ờ, đức ờ, phật chuyên trao ơi bổn phần kết tập ơi kính điển chuyên thừa ơi mật ý như lai ơi chúng sinh ờ, sau ờ, này ơi ờ, đầu đà pháp hành ơi ở nơi bốn chỗ ơi thân thọ tâm pháp ơi đoạn diệt tham dục ơi à, thẳng à, tới à, niết bàn chia tâm đảnh lễ ơi pháp hành đâu đà ơi mặc y phân tạo ơi nam mô thanh tăng đề nhất đầu đà tôn giả ma ca diếp chí tâm đảnh lễ nam mô áp hạnh ờ, đầu ờ, đà ơi ờ, chỉ mặc ba y ơi nam mô thanh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả ma ha ca diếp chia tâm đảnh lễ ơi ờ, pháp hành ờ, đầu ờ, đà ơi khất thực để sống ơi nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả ma ha ca diếp chi tâm đảnh lễ ơi à, pháp hành à, đầu đà ơi à, khất thực theo tư lớp ơi nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn đảnh ờ, lễ ơi ờ, pháp ờ, hành đâu đã ơi ngồi ăn một lần ơi nam mô thánh tăng đệ nhất đầu chi tâm đảnh lễ ơi à, pháp hạnh đầu đà ơi à, ăn à, bằng bình bát nơi nam mô thánh tăng đầu nhất đầu nhất đầu đà tôn giả ma ca diếp chia tâm đảnh lễ ơi ờ, pháp hành đầu âu đà ơi ờ, không để ờ, dành đồ ăn nơi nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả ma ha ca diếp chia tâm đảnh lễ ơi à, pháp hạnh đâu đà ơi à, sông trong rừng ơi à. nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả ma ha chi tâm đảnh ờ, lễ ờ, pháp hành ờ, đâu đã ở dưới gốc cây nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả ma ha ca diếp chia tâm đảnh lễ ơi à, pháp hành đâu đã ơi à, ở ngoài à, trời hạnh đâu đã ơi ở ờ, ờ, nghĩa địa ơi ờ, nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả ma ha ca diếp chi tâm đảnh lễ ơi à, pháp hành à, đâu đã ơi à, nghỉ ở đâu cũng được ơi nam mô thánh tăng đệ nhất đầu đà tôn giả ma ha ca diếp chi tâm đánh lễ ơi à, pháp hành đầu đã ơi à, không à, nằm ngủ ơi nam mô thánh tăng đế nhất đầu đà tôn giả ma ha pháp phật sâu ờ, màu ờ, trắng ờ, gì hơn nơi trăm ngàn muôn kiếp khó được gặm mời nay con nghe thấy vâng gìn giữ ơi nguyện hiểu nghĩa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 bổn ờ, sư ờ, thích ờ, ca mâu ni thỉnh chư tăng và các phật tử chúng ta đồng an tọa và tụng kinh kinh Phật tán dương hạnh đầu đà một thời Phật nở thành la duyệt vườn chúng ca lan đà cùng với đại chúng thì khéo năm trăm vị bấy giờ tôn giả đại ca diếp chùa a lan nhà đến giờ khất biết giàu nghèo tôn giả ở một nơi ngồi một chỗ hoặc dưới gốc cây hoặc ngoài đồng trống hoặc ở chỗ vắng vẻ tròn không rơi đôi mặc áo năm mảnh hoặc giữ ba y hoặc ở gò má hoặc ăn một bữa hoặc ăn chính ngọ hoặc đầu đà mặc dù tuổi cao già cả bấy giờ tôn giả đại ca diếp ăn xong liền đến dưới một cội cây thiền định thiền định sóng liền từ chỗ ngồi đứng dậy sửa sang y phục đi đến chỗ thế tôn bấy giờ thế tôn từ xa trông thấy ca diệp đến thế tôn đến ca diệp ca diệp đến chỗ Phật cúi lạy rồi ngồi một bên thế tôn dạy rằng ca diệp nay thầy đã lớn tuổi già cả quá suy lõm khom vậy thầy nên bỏ hành khất thực cho đến các hành đầu đã mà nên nhận lời mời của các trưởng giả và nhân y áo ca diệp đáp con không dám theo lời như lai dạy vì sao vì nếu như lai không thành đạo vô thượng tranh chân thì con năng thành bích chi Phật mà bích chi Phật trọn hành A Lan nhà đến giờ khất thực con không phân biết giàu nghèo con, con ở một nơi ngồi một chỗ hoặc ngồi dưới gốc cây hoặc ngoài đồng trống hoặc chỗ vắng vẻ tròn trắng rời đôi mặc mặc áo năm manh hoặc giữ ba y hoặc ở gò má hoặc ăn một bữa hoặc ăn đúng ngọ hoặc hành đâu đà nấy con chẳng dám bỏ thói cũ mà học ngành khang thế tôn bảo rằng lành thay lành thay ca diếp thầy có nhiều lợi ích độ người vô lượng rồng đến tất cả trời người đều được độ vì sao ca diếp nếu hành đấu đá này được ở đời thì pháp của ta cũng sẽ được lâu dài ở đời nếu có pháp ở đời thì thiên đạo tăng thêm ba đường ác liền giảm cũng vậy thánh tu đà hoàn tư đà hàm a na hàm giáo tam thừa đều có còn ở đời này các tỳ kheo hãy học như ca diếp tu tập như vậy các tỳ kheo nên học điều này bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy sống vui vẻ vâng làm thì chư tăng cùng đại chúng ta đồng quỳ vào ta kệ tán hành đậu đà và phát nguyện ở nơi thế gian làm ruộng phước điền khiến người cúng dường sinh nơi thiên giới khiến người tán thán rời ba đường ác đầu đà đệ nhất nhớ dư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 mười ba pháp đầu đà khổ hạnh cao quý mà tôn giả đại ca diếp đã nghiêm cẩn hành trì đã được đức phật tán dương có công năng duy trì mạng mạch phật pháp ở thế gian làm nơi sinh trưởng của các ờ, của vị thanh làm ruộng phước cho nhân thiên cho muôn loài chúng con với tôn kính tán thán đảnh lễ mười ba pháp hành đầu đà và phát nguyện tu hành theo các hành đầu đà mà Ngài Ca Diếp đã đạt thành, mà Đức Phật chỉ dạy nguyện cho pháp hành đầu đà chủ lâu dài ở thế gian. Chúng con nương nguyện cho tăng chúng an hòa kiên trì tu tập quyết chí không lui, thực hành các pháp đầu đà khổ hạnh giúp cho pháp Phật chủ thế nơi đời khiến cho muôn loài đồng được lợi ích. Nguyện cho thiện tín Phật tử giữ vững lòng tin nơi Phật Pháp tăng tinh tấn không nuôi hành các thiện Pháp hộ trì tam bảo ủng hộ chúng tăng tuyên dương chính Pháp. Lại nguyện ờ, khắp cả chúng sinh phát sinh duyên lành thực hành các Pháp đầu đà khổ hạnh khiến cho Pháp Phật mãi mãi nơi đời không bị diệt mất.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 Nguyện hồi hướng cho Phật tử Thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập được tăng trưởng phúc duyên giảm trừ nghiệp chướng an vui hạnh phúc. Hồi hướng cho các vong linh có hữu duyên với tăng ni Phật tử tại chùa được nương tựa nơi tam bảo tu hành máu thoát khổ. Hồi hướng cho các vong linh anh hùng chiến sĩ chấn vong đồng bào tứ nán sớm nương tựa về nơi chính pháp tu hành mà được giải thoát khắp nguyện ờ, phước ban khắp tất cả đức độ quần sinh âm siêu dương tươi pháp giới chung sinh tình giữ vô tình đồng trọn thành phật ờ, đạo ờ, nam mô phật bổn sư đầu đà công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh ở thầy đều thế nhập vô sinh nhân nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não nguyện được trí tuệ thật sáng ngời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 từ quý y phần nơi nguyện cho chúng sinh người hiểu thấu đạo lớn nơi phán tâm từ quý y pháp mới nguyện cho chúng sinh người thâm nhập kinh tạng người trí tuệ như biển từ quy y à, tăng ơi à, nguyện à, cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vừa rồi, Chư Tôn Đức Tăng đã quang lâm tác lễ tụng kinh trong chương trình tu tập Tán Dương Hạnh Đầu Đà, giữ gìn chính Pháp. Nhân ngày vía Thánh Tăng Đại Ca Diếp để hàng Phật tử chúng con được thừa hưởng ân đức từ Tam Bảo. Giờ này, khóa lễ đã kết thúc viên mãn, chúng con thành kính, cung tiễn Chư Tôn Đức Tăng hồi quy Tăng Xá. Xin kính mời quý Phật tử đang theo dõi trực tuyến cùng toàn thể đại chúng